nhẹ nào một chữ mẹ Đây Em ơi chữ này chữ gì nhỉ? À, chữ N trên và giới. ừ. 응. 네. 好。 to you. Sum Sum bao nhiêu? Có gì 4 嗯。 Hanok na? 废话。 再一个。